Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các kênh các video của GEOS TV và tôi là Phạm Thức chủ biên tập của video này. Các bạn thân mến, là tiếp sau Tuyên Quang và đến ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói đến tỉnh nằm kế cạnh với Tuyên Quang thôi. Đó chính là tỉnh Bắc Cạn. Và các bạn biết rằng là đầu tiên là chúng tôi xin giới thiệu tổng diện tích tự nhiên của toàn tỉnh Bắc Cạn và hiện nay là có 8 đơn vị hành chính có thành phố Bắc Cạn và 7 huyện gồm có ba bể Định Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Nari, Ngân Sơn và Bắc Nặng. Tổng diện tích là khoảng 4.859,4 km vuông với dân số 294.000 người theo tính theo năm 2009. Ở đây là có tuyến quốc lộ 3 chạy qua là cái tuyến quốc lộ duy nhất là à, nối với à, à, tỉnh Cao Bằng mà đi sang nước bạn Trung Quốc và đây là một trong tuyến quốc lộ lớn quốc lộ kết nối với các tỉnh miền núi Đông Bắc với khu vực thủ đô Hà Nội và đây chúng ta sẽ cùng đến với đơn vị đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến thành phố Bắc Cạn diện tích là khoảng bộ 136,9 km vuông với dân số là 37.200 người rất là ít đây là chúng ta đang nhìn thấy thành phố Bắc Cạn ừ. gồm có ở đây là khoảng 7 xã phường thôi gồm có ừ, phường Sông Cầu phường Phùng Trị Kiên, phường Nguyễn Thị Minh Khai và ba xã là và phường Xuân Đức. Và bốn xã là khoảng à phường Xuất Hóa, ba xã tiếp theo là Dương Quang, Nông Thượng và Huyền Tụng. Như vậy nó có 8 xã phường và trong này nó có 8 xã phường tất cả. Tiếp theo là chúng ta đã nói đến khu du lịch Ba Bể, ở đây là huyện Ba Bể nhé có thị trấn Trợ Rã với diện tích khoảng 684,1 km vuông với dân số 46.400 người. Có thị trấn Trợ Rã. Mặc dù hình ảnh có thể nhìn có thể sẽ không rõ lắm nhưng mà chúng tôi có thể nhìn thấy cho các bạn biết. Gần quá nhưng mà sẽ không rõ. Tiếp theo là huyện Bạch Thông có thị trấn Phú Thông, Phủ Thông với dân số diện tích khoảng 546,5 km vuông dân số 30.200 người. Đấy. Với quốc lộ 3 đi qua. Huyện tiếp theo là huyện Chợ Đồn. Huyện Chợ Đồn là huyện mới thành lập thôi. Là cái thị trấn là thị trấn Bằng Lũng. Bằng Lũng 911,1 km vuông dân số 48.100 người. Huyện tiếp theo là huyện chợ mới ở phía nam tỉnh Bắc Cạn có thị trấn chợ mới là có lúc có lộ 3 chạy qua. Dân số khoảng 36.800 người và diện tích khoảng 606,5 km vuông. Tiếp theo là huyện Nari có thị trấn Yên Lạc của huyện Nari 853 km vuông với dân số 37.500 người. Huyện tiếp theo là huyện Ngân Sơn ở phía bắc của tỉnh Cao Bằng đây là một thị à, ở đây là thị trấn chưa rõ nhưng mà đây là đơn vị hành chính cấp huyện mà chúng ta có thể nhìn thấy một cái dấu chấm đỏ mờ nha ở đây là con đèo Cao Bắc nối giữa hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn có khoảng 645,9 km vuông với dân số 27.700 người huyện tiết thủ cuối cùng là huyện Bắc Nặng cũng giống như huyện Ngân Sơn vậy cũng có thị trấn nhưng mà đây là trung tâm hành chính thôi dân số khoảng 30.100 người với diện tích khoảng 475,4 km vuông và diện tích toàn tỉnh là 4.859,4 km vuông với dân số 294.000 người như đã nói ban đầu và một thông tin rất là quan trọng là chúng tôi ngay ở đầu video chúng tôi đang ờ, nói đến diện tích tự, tổng tự nhiên của toàn tỉnh Bắc Cạn thì như thế này ở các hướng thì phía Bắc là tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng ở phía Đông Nam tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn, phía Nam tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên và phía Tây là tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang như video trước ngày hôm qua chúng tôi có nói. Ngày mai chúng tôi sẽ nói đến xuống phía Nam của tỉnh Tuyên Quang, phía, phía Nam của tỉnh Bắc Cạn đó chính là thành phố Thái Nguyên, đó chính là tỉnh Thái Nguyên. Đây chính là Thái Nguyên và ngày mai và chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn